Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận nữa Đó là cái trận cúp liên đoàn Anh nha anh em Thì mình chỉ nhận định cho tất cả anh em một cái trận nào mà thơm nhất trong AFF e Cup thôi Chứ mình cũng không nhận định một lần hai trận cho anh em đâu Thì mình sẽ cho anh em chơi thêm một trận cúp liên đoàn Anh nữa Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cái trận giữa MU nha anh em và Burnley thì cái trận diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 22 tháng 12 thì cho anh em xem cái thành tích của hai đội MU và thằng Burnley thì anh em thấy thằng MU nó giao hữu trước hai trận đó là Cadiz và Betis Real Betis thì à, MU đã để thua trước um, à, Cadiz với tỷ số là 4-2 trong cái trận giao hữu và trước Betis thì những cái trận này MU chưa có tập hợp đủ cái đội hình nha anh em. Thì đây cũng đã hết World Cup rồi thì trong cái đội hình của MU thì ngay từ vào ngày mai sẽ có những cầu thủ đó sự có sự trở lại nha. Còn những trận trước đó thì MU đang có cái phong độ rất là tốt, đang lấy dần lấy lại phong độ thì MU có những cái cầu thủ đang có cái phong độ tốt tại World Cup nữa. Thì trận này MU sẽ ra một cái đội hình sẽ có sự trở lại của nhiều cầu thủ siêu sao. Thì trong khi đó Burnley thì anh em thấy Burnley bên phía hạng nhất Anh thì Burnley đang có cái phong độ cực kỳ tốt nha trong 10 trận gần nhất thì nó chỉ để thua đúng một trận thôi và thắng tới 8 trận rồi để hòa một trận nữa thì anh em thấy cái thằng Bully thì đang cũng đang có cái phong độ rất là tốt mùa này sẽ có cái tương lai lên hả uhm, lên giải ngoài hạng Anh nha anh em thì uh, đang có đứng bảng xếp hạng rất rất là tốt trong cái giải um, trăm Borishit này nha thì là hạng nhất Anh thì cái trận này Burnley gặp MU thì trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy những bàn thắng luôn nghiêng về MU không thì trận gần nhất là gặp MU vào tháng ngày 9 tháng 2 năm 2022 thì trận này là hòa còn trước đó thì MU thắng Burnley với cách biệt từ một bàn à, ít nhất là hai bàn anh em thấy hai trận 3-1 rồi. Còn trong cái trận này thì chưa có cái dự đội hình dự kiến cho tất cả anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì hiện tại anh em cũng thấy thằng MU chấp với cái mã kèo là 1,25 và tài xỉu 3. Thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo là MU chấp 1,25 được nha anh em. Thì trận này có sẽ có vài sự thay đổi trong cái đội hình của MU là có nhiều cầu thủ siêu sao của World Cup đã quay trở lại MU và sẽ cho ra sân vào hiệp 1 hoặc hiệp 2 để ờ, đá cho quen dò lại anh em thì anh em có thể vào cái mã kèo MU chấp 01,25 được nha. Thì tài xỉu anh em có thể vào rung được hơn. Thì trận này mình dự đoán sẽ là MU ăn 2-0 hoặc là cách biệt 3-1 giống như những cái lần trong lịch sử trước đó. Thì anh em có cứ vào cái mã kèo trên cho mình vào cái mã kèo trên được nha còn anh em nào mà đang chơi ở ngoài á qua thầu qua cọ nhiều khi những cái trận này anh em không có mã kèo để chơi thì anh em á chơi trong trang mới có kèo này để chơi nhiều khi có trang thì vẫn không có kèo đó cho anh em chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang này cái trang bên mình rất là nhiều kèo có những mã kèo cỏ kèo lớn kèo nhỏ gì cũng có hết thì cái đó anh em đăng ký để anh em chơi được à, hiệu quả hơn nha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 nào mà uy tín nhất để cho anh em chơi chứ hiện tại bây giờ anh em lên mạng anh em sệt một cái ra trang đầy mà anh em không biết được cái trang đó là cái trang uy tín hay là trang ảo trang ma nhiều hiện tại bây giờ rất là nhiều trang ảo trang ma mọc lên rất là nhiều thì bởi vậy anh em không biết anh em lên Google anh em nhập vào anh em đăng ký được anh em nạp tiền vào chơi được mà anh em rút tiền không được thì cái đó mình không khuyến khích anh em lên đó anh em phải tìm những người nào giống như kinh nghiệm giống như mình đã chơi ở nhiều tất cả rất là nhiều trang rồi mình biết trang nào uy tín để mình giới thiệu anh em vào đó để anh em chơi một cái cách hiệu quả nhất